Dạ, à, em xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quyền Linh và xin chào bạn nam bên kia. Em tên là Hoàng Thị Thanh Tâm, sinh năm 1992 và em đến từ Đồng Nai và công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp chính của em là à, nhân viên kế hoạch ạ. Bạn nam thì sao? À, em à, xin à, chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân và tất cả quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Rồi, chào em. À, em tên là Nguyễn Hữu Thành, sinh năm 1990, à, quê quán ở Đồng Nai, À, hiện tại thì em đang à, là nhân viên kinh doanh à, bán thiết bị công nghiệp cho công ty Hưng Phát. Em làm ở ở đâu em? Dạ, em Ô, làm ở quận 9 ạ. Quận 9 hả? Dạ vâng ạ. Là cũng trên thành phố Hồ Chí Minh luôn và hai bạn cũng là ờ, đến từ Đồng, Đồng Nai. Nai, có nghĩa là bạn đang sinh sống ở Đồng Nai hả? Dạ, hiện tại em à, với gia đình cũng chuyển lên quận 9 rồi ạ. Cũng sát bên nhau mà. Dạ. Không có lo điều đó ha. Dạ vâng. Em có điểm mạnh điểm yếu gì? À, điểm mạnh của em thì hiền, hiền. À, dễ hòa đồng với mọi người không ờ, hút thuốc cũng không uống rượu bia em có tật xấu gì không dạ em thì ờ, hơi nóng tính ạ à. anh anh cho em hỏi xí nếu mà nóng tính chất thì anh làm gì anh la đó em anh nóng tính anh la dữ lắm luôn <laughs> la lên thôi chứ anh cũng không có để đừng bụng. có quýnh anh nha em sợ quýnh lắm ạ đối với phụ nữ hay là trẻ em rồi thì anh cũng không có cái tiêu chí là suy nghĩ là nghĩ đến vấn đề bạo lực la là cho nó hết thôi chứ la lên cho nó hết đâu. yên tâm mà bạn nữ nè bạn nói về dạ. cái à, điểm mạnh và điểm yếu của bạn đi em cũng có biết nấu ăn nữa một chút nấu ăn ừ. à, em cũng yêu động vật và yêu trẻ con em cũng có thể nói chuyện được với cả người lớn nữa ừ. à, còn điểm yếu thì cũng nhiều lắm cái việc nhỏ nhặt như là chìa khóa hay là cái gì em hay bị ừ. quên lắm ừ. nên bạn bè hay gọi là não cá vàng á chị à, dạ. não cá vàng dạ. não cá vàng là một cái từ rất là dễ thương á của tụi tụi tin bây giờ đó vâng không có gì ừ. đâu em <laughs> trai dạ em có mấy mối tình rồi dạ thì ngày xưa thì em có một mối tình còn bây giờ không có đúng không bây giờ không có mối tình nó lâu không cách đây gần 3 năm rồi em quen nhau khoảng một năm có sâu sắc lắm không nói chung là em quen trong quá trình một năm đó thì hai người cũng không có tương đồng quan điểm ấy à. thì à, dẫn đến là bọn em là chia tay ạ còn em thì sao dạ thì em nghe anh bên kia thì em thấy em cũng na ná giống vậy luôn á à. dạ có nghĩa là có mấy mối tình rồi một mối tình đơn phương à. dạ thì lúc đó em à, nói chung là cũng trẻ trâu lắm cũng mạnh dạn tưởng người ta thích mình ảo tưởng sức mạnh cái ừ. tỏ tình không thất bại thất bại dạ. ờ anh Nam Phương thôi bắt pass qua đi pass qua dạ, cái đó đi rồi. ừ còn mối tình thứ hai thì ờ, cũng có tiến tới là có thành một đôi luôn á nhưng mà bao lâu trong bao chỉ được có 3 <laughs> tháng thôi ba tháng thôi hả dạ lý do chia tay dạ lý do thì uh, lúc đó em về em có báo bố mẹ tại thì sự uh, cũng là vui tại vì lâu rồi <laughs> nhưng mà tại vì anh nó bên đạo và ừ. bố mẹ em thì lại không thích bên đạo nên uh, lúc đó em nghe lời bố mẹ nên cũng uh, là chia tay dạ chia tay ờ, đúng rồi. là bao lâu rồi cưng Năm 2017 ấy. Ồ, bạn kia cũng 3 năm đó Có vẻ đi lạc hơi bị lâu á Bữa nay hết lạc rồi ha dạ. Gặp nhau biết đâu chúng ta sẽ cùng đồng điệu và phát triển cái mối quan hệ đó Trở thành một cái hạnh phúc của riêng mình nha dạ. Bạn trai bạn muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Cao khoảng độ 1m58 đến 1m6 Rồi à, Anh à, tính... 1m55 được không anh? Được ạ à. <laughs> cái đó là người ta chỉ ờ, ước cái mơ này là thôi ước ha. mơ à. à. Gặp mà thương nhau 1m51 cũng được dạ 49 cũng được <laughs> rồi gì nữa em dạ tính tình hiền lành à, có một số tài lẻ như nấu ăn đi làm á cả ngày đi làm à, mọi người ăn cơm ở ngoài á thì em cũng muốn có một cái bữa ăn gia đình buổi tối dạ em cũng thích nấu ăn dạ trời em, em. Hôm qua ừ, trời ơi dễ thương quá à. à, em em có cần bạn gái em phải đẹp ờ, da trắng dạ không da em cũng ngâm mà chị ừ thì đó em cứ được quyền ước mơ à cũng ờ, nhìn qua chị hồng vân thì chắc bạn đó cũng trắng lắm trắng trắng hồng trắng hồng ừ. trắng, trắng. chứ không có hồng <laughs> nên mình trắng hồng tại mình đánh má hồng đó cưng ừ. dạ <laughs> còn em sao nè em mình dung cái bạn nam bên đây sao mọi người lý tưởng của em á em mong là anh ấy cao hơn em cao ừ. khoảng mét sáu tám trở lên ừ. khuôn mặt thì nhìn ờ, hiền hiền lành và chín chắn ừ. dạ được vậy là được rồi ạ như thế là được rồi đúng không dạ bên đây hiền lành tốt tính bên đây cũng rất ừ. là tốt tính hiền lành bên đây hơi la sản nóng trên la nãy mới nói mà gào lên là hết rồi gào lên là hết chị ừ không chưa có chắc bụng. khi gào hai ba lần mới hết <laughs> rồi để tôi qua tôi coi đàn gái coi sao nha dạ em chào anh à, chào em gái dễ thương dạ. ừ. em à, không thích điều gì ở đàn ông đừng gia trưởng gia trưởng dạ hiền khó gia trưởng lắm nhưng mà đừng có hiền quá mình vẫn phải có chính kiến hoặc ừ. là mạnh mẽ trong những trường hợp để có thể mà em có thể dựa dẫm những vai bạn này chắc nịch à em yên tâm à, bạn này yên tâm đi nói chung là nhìn bạn này rất là có duyên ha à. anh là con trai mà anh nhìn bạn này anh cũng cảm tình đó dạ ha? anh cũng hay nhìn trai cũng cảm tình đó <laughs> biết nhiều lúc coi lại anh công hơi thẳng nữa rồi bây giờ mở rào cho hai bên gặp mặt nổi đó nói không nổi đó bình tĩnh <laughs> không cần biết em là ai ờ. không cần biết em từ đâu không cần biết em ngày sau ta yêu em bằng mấy ngàn biển rồng ta yêu em qua đông tàn ngày tận yêu em, yêu em như yêu vùng trời mênh mông không cần biết đêm dài sâu không cần biết bao gầy hao Ta ngồi đếm bên thời gian Nghe thương yêu dâng cao như ngọn đồi Như xa xôi nay quay về gần gũi Yêu em vì chỉ biết đó là em à, Em à, Hôm nay thì à, anh à, có duyên nhờ à, chương trình được gặp em Con gấu da nó cũng giống da anh mà nó cũng mập như anh <laughs> cho nên anh quyết định anh chọn cho em thì hy vọng là chắc chắn là chúng ta có cơ hội là bấm nút và à, có cơ hội tìm hiểu nhau cho nên anh hy vọng là con gấu này thì nó sẽ là người bạn đồng hành với em là trong cái thời gian mà ví dụ như không có anh bên cạnh dạ trời cảm ơi anh. đáng yêu quá dạ em cũng có một món quà muốn tặng anh ạ cảm ơn là anh có thể mở ra xem cũng được không ạ dạ, anh có thể dạ, dạ trùng hợp là rất là đẹp ạ cũng là con gấu luôn dạ cái à này... con gấu luôn hả dạ hình dạ, con ba vâng. gấu đó. <laughs> dạ đúng rồi con gấu bên kia là tan vào con gấu này đó chị ông quanh dạ, <laughs> à. dạ cái này thì uh, em tặng là với mục đích là anh sẽ sử dụng nó hàng ngày giống như là uống nước để mỗi lần mà anh nhìn thấy nó thì anh có thể nhớ ý tới là em được người ta chắc chắn <laughs> dạ. hai bạn này có nhiều cái đồng điệu ghê rồi. thực sự bạn trai tặng gấu to còn bạn nhỏ tặng gấu nhỏ ý là muốn có con gấu con không biết là trong tưởng tượng của em thì khi mới gặp anh như thế nào dạ thì đúng là mọi người nhận xét đúng là anh nhìn rất là có duyên có khá cảm tình với anh tại vì anh nhìn khá là hiền và em thích những người như vậy ừ, chắc chắn là anh sẽ không hiền quá à, đúng rồi dạ, em <laughs> những lúc nào mình cần gồng là mình thì gồng lên dạ <laughs> quan điểm của em trong tình yêu như thế nào duyên đến thì do trời nhưng mà bên nhau thì là do người có nghĩa là ông trời đã cho mình cái cơ hội mình gặp nhau nhưng mà mình có ở lại với nhau mình có bên nhau được hay không á thì là do tình cảm và do tính cách của mình mình muốn nữa để em rất là tâm đắc cái câu đấy dạ. tiêu chí của anh thì ví dụ như quen mà chúng ta hẹn hò mà thấy hợp tính đến được với nhau thì trong vòng 6 tháng hoặc một năm anh cũng ờ, không biết là tương lai thì có tạo cho em một cái cuộc sống giàu sang hay không dạ. nhưng mà anh chắc chắn anh sẽ bảo vệ em trời ơi <laughs> câu chốt hạ anh sẽ che chở còn gì để nói nữa anh dạ. sẽ bảo vệ được em là chốt hạ <laughs> còn quan trọng suy nghĩ của bạn gái bạn sẽ trả lời bằng nút bấm à, dạ. sau 3 tiếng đếm chúng ta sẽ quyết định bởi vì á mình thấy ở đây rất là hợp lý luôn hai bạn rất là hợp với nhau nào để tay vào nút bấm nào, nếu các bạn quyết định thì sau 3 tiếng đếm chúng ta sẽ bấm nút nếu không quyết định không cần bấm một một hai, hai. ba, ba. bấm rồi trời ơi giật mình bấm mà không anh không bấm chậm vậy em bấm mà không có anh hả em bấm mà không đúng qua đúng không bấm mà nó không có Nào, vô luôn á hãy nắm tay nhau và bạn gái muốn tặng gì đó dạ nắm tay nhau chặt vào à dạ tại dạ, em cũng có chuẩn bị một món quà tinh thần cho anh đó là một điệu nhảy dạ nhưng mà à, có thể cho em tháo giày được không tại vì cái nhảy tháo này... đi em tháo đi dạ. miễn em nhảy đẹp thôi trời đó ờ. ơi ôi trời dạ. ơi còn biết tháo không đó tháo được mà có ráp được hay không mới quan trọng rồi cả hai đứa nó cùng không tháo được giày luôn nó rối quá rồi <laughs> dạ, dạ được rồi à, cảm ơn <laughs> mang giày lại đi dạ cái này giống cảnh trong phim học ờ, hộp giờ mặt trời ấy chị ừ. em à. từng mơ đúng không? từng mơ được bữa nay là em có được ước mơ sự thật luôn đó có hoàng tử mang giày cho em rồi đó dạ rồi nắm tay nhau đi các bạn có gia đình hai bên đó bạn trai nói gì đi hứa với gia đình và xin phép bắt đầu để tụi con hẹn hò với nhau con xin phép cô chú con quen một người chỉ quen ờ, một người thôi con không có quen người thứ hai cho nên trong quá trình quen thì cô chú cứ yên tâm con hứa là sẽ bảo vệ em em à, nói à, dạ. gì với mẹ đi dạ con chào bác con cũng có cảm tình lâm thành thì cũng mong là con cũng sẽ có một cái phúc đẹp dạ con cảm ơn bác à, bây giờ thành làm thủ tục ờ, đầu tiên đi nào dạ à, con xin phép cô chú và xin phép em hôn bạn hôn đi hôn đi trời ơi <laughs> vén tóc ra ha vén tóc hy vọng rằng chúng ta sẽ sớm có một tiếng nói chung và tất cả đều là chung hết ha em cảm ơn anh quyền linh dạ cảm ơn